uh, mic cho anh dạ, chờ con xíu dạ chúng con xin chào sư để alarm cho sự quên lễ sư ạ à ngay tự nhiên xong rồi trội ra người chào mới vui dạ. đây Cảm ơn sư. Ok, bữa nay mình bắt đầu mình vô cái kinh số 2 của bộ Kalama dạ, để nói cho bà con bớt rung là một năm có 52 tuần thì mình kể năm năm chục tuần đến 50 50 mà mình đâu có làm sao mà, mà xuyên suốt ừ, chắc chắn là mình có những cái buổi mình bỏ cho nên là mình bị bận rộn bị gián đoạn gì đó cho nên mình tính một năm như còn là 40 tuần tức là 40 bài mà 40 à, bài nhưng mà có những bài kinh rất là dài và có những bài kinh rất là ngắn cho nên mang tiếng là là một bộ năm cuốn nhưng mà tôi nghĩ đó thì khoảng chừng ờ, tại trong đó có những bài kinh trùng nữa trùng là sao trùng có nghĩa là ờ, cái cái lời kinh thì có khác nhưng mà cái, cái phần nội dung thì mình đã giảng qua rồi bây giờ chỉ nhắc sơ là thôi cho nên tôi nghĩ năm cuốn đó, thì chỉ có mất hai năm thôi hai năm à, mất hai năm ừ và bà con sau đó bà con coi như bà con có một cái ờ, uh, certificate mà căn bản về giáo lý à, rồi thì uh, sáng nay chúng ta tiếp tục học cái bài số 2 của cái bộ kinh này đó là cái bài kinh Sin Ba ừ. thì đây là một trong những cái bài mà tôi cho là Phật tử phải biết ừ. và kinh Sin Ba này nói đến ba cái nội dung cái nội dung thứ nhất á, là xác định Phật trí vô biên à, Phật lực vô cùng và Phật tâm vô lượng Đấy. chuyện đầu tiên nữa Phật có chư Phật có ba cái vô đó Phật, Phật trí vô biên Phật lực vô cùng Phật tâm vô lượng nhưng mà chúng ta biết rằng đó là chúng sinh trong đời nó có nhiều cái căn tấm khác nhau có những người đời đời kiếp kiếp nói thì bắt tông còn gọi là nhất xiển đề đó rồi cái người hoàn toàn không có một cái ước vọng giải thoát ừ, tức là đụng đâu dính đó ví dụ như là do nghiệp thiện thì được sung sướng do nghiệp ác thì ờ, bị đau khổ và trong cái khổ và cái sướng đó là họ chỉ bị gục đầu cắm mặt trong đó chứ họ không có nghĩ đến cái, cái chuyện giải thoát à, cái hạn nó tệ rồi cái hạn thứ hai đó là ờ, tùy tùy, ờ, tùy duyên có nghĩa là ở gần ai giống người đó ở gần người sanh tử thì người thích sanh tử thì mình thích sanh tử ở gần người thích giải thoát thì mình thích giải thoát và cái hạng thứ ba là bậc đại trí chẳng những ừ, chẳng những có cái, cái, cái, tự mình đó, có cái khả năng là, là, ờ, thấu hiểu cái bản chất của đời sống mặc dù ở mức tư nói phàm vu thôi nhưng mà ra tự mình biết chán sợ và tự mình đó, biết vun bồi công đức ừ, để mà tìm gặp chư Phật ờ, rồi học hỏi gieo trồng công đức và sau cùng tự mình trở thành một bậc đại giác để tuệ độ chúng sinh ờ, còn cái hạng thứ hai là dạng dạng theo có nghĩa là gần ai thì bắt chước người đó yeah, dạ, gần ai bắt chước người đó thôi ừ. còn cái hạng thứ nhất là tệ nhất hạng thứ nhất là có gặp bao nhiêu đời Phật ra đời thì Phật cũng rất quớt không ừ. nhớ cái đó và đã và trong cái trong ba cái hạng đó cái hạng thứ ba đó là tự mình tìm đường đi và tự mình là cáo thành đại nghiệp ừ. thì do cái thời gian tu quá lâu đi và cái hạnh nguyện nguyện quá lớn lớn là sao tức là nhắm đến cái Phật quả khi thành Phật rồi có ba cái cũng à, cái gì cũng biết ai ngài cũng thương đức lành nào ngài cũng có phải có ba cái này nè thì mới được gọi là một vị Phật tổ ừ. Ờ, và cái quan trong đó là cái gì ngài cũng biết cái đó là còn bắt buộc phải phải có là bởi vì đi tu quá lâu đi ừ. cho nên đó là cái cái chiều dày kinh nghiệm nó nhiều biết cái gì thì cái đó nó, nó giữ lại đó à, à và cuối cùng khi mà thành Phật rồi thì cộng với cái Phật trí của một vị chánh đẳng giác nữa à, thì trở thành cái người cái gì cũng biết còn mình nó đúng mình cũng tăng lóc ngày lưng hồi tới đâu mình cũng lưng hồi tới đó đó à, nhưng mà sở dĩ mình không rút được kinh nghiệm là bởi vì mình có nhiều mất nhiều mình không có cái khả năng là lưu trữ mình không có khả năng lưu trữ để từ có nhiều kiếp mình cũng nghe đạo nghe pháp nhưng mình nghe rồi lất lất bỏ qua lất lất bỏ qua nhưng một ngày đó thì nghe rồi ngày hành trì ghi nhớ cái đó ờ, lâu ngày cái nó trở thành cái ba la mật nhớ cái đó chứ còn nếu mà nói nó khoảng lương hồi thì bồ tát di lạc bồ tát thích ca lương hồi y chang như mình mình mình, mình tới đâu cái ngày tới đó, đó cái ừ, ngày tới đâu mình tới đó rồi thì là tôi nói về phật, phật trí đó ừ có nghĩa là khi mà thành phật rồi thì cái gì ngài cũng biết và tại sao phải có cái đó là bởi vì cái vô lượng vũ trụ nó là một khu rừng lớn thì trong đó nó đủ loại chúng sinh có những đứa mà nó không có cái hè có cái ý muốn ra khỏi rừng thì thôi đừng đụng cái đó không nãy tôi nói ba hạng đó cái hạn thứ nhất nó không muốn ra khỏi rừng thì thôi để đó nhưng mà có cái nhưng mà có cái hạng thứ hai đó là thỉnh thoảng nó cũng thấy ở nó thấy ở trong nó, trong rừng này là một cái khổ nó muốn đi ra nhưng mà tự nó đi cũng được mà mỗi người có một cái xuất phát điểm khác nhau mỗi người có một điểm xuất phát khác nhau uhm. cho nên chư Phật ờ, phải là cái người hiểu hết cái khu rừng đó hiểu hết cái khu rừng đó uhm. để mà có thể hướng dẫn cho từng cá nhân một có người đó thì họ phải đi ngang một cái chân thác có người họ phải lội suối có người họ phải đi qua một cái khu vực ờ, của một cái bộ tộc ăn thịt người có người họ phải gọi là đi ngang một cái khu vực khó đi ờ, gồ ghề khúc khủy ờ, lồi lõm hiểm trở còn có người thì cái, cái, cái, cái, cái, cái điểm xuất phát của họ từ cái điểm xuất phát đó mà ra rừng thì nó rất là gần mà nó rất là dễ đi mà thơ mộng nữa à, mà nói chung lại đó thì cái điểm xuất phát của những cái người muốn ra khỏi rừng này, này nó, nó tùm lum hết chân nó tùm lum mỗi người một chỗ cho nên muốn hướng dẫn họ ra khỏi rừng đó là cái gì mình cũng phải biết là cái gì ví dụ như ngày nhìn người biết cái người này là cần phải được hướng dẫn về cái kinh nghiệm tìm nước nè đó ngày nhìn những người kia ngày biết người này phải hướng dẫn họ cái cách tìm hướng đi nè có người là có phải hướng dẫn họ cách tìm thực phẩm nè có người phải hướng dẫn họ cái cách mà đốt lửa giữa rừng nè có người mình phải đặc biệt hướng dẫn họ cái cách mà ngủ sao an toàn để mà tránh thú dữ nè ngày nhìn ngài biết mỗi người tất cả cái mục đích sau cùng là ra khỏi rừng nhưng mà ngày nhìn mới người người biết người này là đặc biệt phải nói về kinh nghiệm ngủ ngủ ngủ giống nè ngủ trên cây là ngủ để mà tránh thú rừng cái, cái quãng đường người này, này phải đi là phải có kinh nghiệm đó còn người kia đó là phải có kinh nghiệm kiếm thức ăn Đấy, hái trái câu cá săn bắn gì đó rồi cái người nọ thì phải có kinh nghiệm đi tìm hướng dạy họ leo lên cây dùng cái kiến thức kinh nghiệm của tụi hướng đạo sinh đó làm sao mà tìm hướng không đoán hướng gió đoán hướng đông tây nam bắc à, tại sao thì cái trình độ cái căn cơ cái thể trạng cái tâm trạng này của mỗi người khác nhau cho nên cái cái mình muốn dạy họ ra khỏi rừng là mình phải dòm coi cái hoàn cảnh cái, mỗi người đó làm sao ừ. và như vậy thì ngài là một vị thầy của vô lượng vũ trụ mà ngài phải biết hết, phải biết hết để mà ngài có thể ừ, tuy hoàn cảnh mà hướng dẫn cho mỗi cá nhân đúng không rồi nhưng mà đó là phần của ngài còn mình thì không mình không phải là phật mình chỉ là, là cầu cái quả giải thoát tinh văn thôi Đấy. thì mình không cần biết nhiều mà mình chỉ biết cần biết đúng cái con đường mình để mình đi ra đây nãy giờ tôi ra một vòng bây giờ để trở vô chánh kinh này thì có một lần đó Đức Phật ngồi giữa khu rừng đầy lá thì ngài mới nhặt lên một ít lá trên tay rồi nói với cái các vị tỳ kheo ngài nói rằng cái điều mà ta biết nói nhiều như là cái khu rừng này và cái điều mà ta giảng dạy cho chúng sinh ấy cho các ngươi cho tứ chúng ấy nó chỉ là một nắm lá rồi mà các vị thấy khiếp luôn, các vị nhìn cái tủ đại tạng khủng khiếp như vậy mà chỉ là một nắm lá thấy đó mới thấy ghê tâm tạng tôi phải nói rõ nha các vị học 8 kiếp chưa có hết mặc dù các vị thấy bệnh biến điện có mười mấy vị tụ lòng tâm tạng các vị nói ô có có có người tụ lòng no, no, no. cái đó thuộc lòng nguyên văn thôi chứ còn tìm hiểu ý nghĩa sâu xa trong đó thì ờ, là tất cả thiên văn gồm cả ngày sáng là phất thì cũng chỉ là một phần thôi tức là trình độ ngày sáng phất hiểu được một phần ngày sẽ là một nghiền liên hiểu một phần ngày cái gì một phần là sao tức là kinh nào ngày cũng biết nhưng mà cái mức độ sâu rộng đó thì chỉ giới hạn trong cái trình độ kinh văn thôi phải nói như vậy phải nói như vậy thì các vị hỏi từ kinh nào kinh nào đó vậy dạ đó là xuống Sumangala Palasavila Simi chú giải dạ, chú giải của trường bộ kinh mà đặc biệt đó là chú giải của cái bộ cái bài kinh gọi là tự hoan hỷ ừ, kinh tự hoan hỷ ừ, thì đó trong đó nói như vậy đó. tức là Phật pháp thâm sâu như vậy thì tùy cái phương tiện Phật pháp giống như đại dương thì tùy cái phương tiện điều kiện trình độ kiến thức của mỗi người mà chúng ta hiểu được bao nhiêu về biển ví dụ như chúng ta có một cái ừ, hàng không mẫu hạm chúng ta có một lực lượng ừ, bác sĩ giáo sư các nhà khoa học trên đó thì chúng ta ra biển cộng với những chiếc tàu ngầm mini ừ, bao nhiêu cái phương tiện thăm dò đáy biển thì chúng ta sẽ hiểu về biển khác còn những cái cá nhân mà mà tìm hiểu mà mà mà mà, mà mang, mang tính tư nhân đó không tài chánh hạn chế nhân sự hạn chế thì họ hiểu về biển rất là hạn chế rồi sau cùng là mấy người đi mò ngọc trai mấy người đi đánh cá dẫn lưới về biển thì cái biết họ về biển còn càng hạn chế nữa và sau cùng mấy người đi tắm biển mấy người đi tắm biển chia ra nhiều phe có người thì coi như biết lội giỏi có người lội khá khá có người gì lấm chấm lấm chấm bơi chó bơi mèo thôi thì mấy người đó là đối với biển là họ càng mù tịch họ không biết gì hết đây nhớ cái đó nhớ cái đó cho nên tam tạng á tam tạng ấy, y chang như đại dương vậy thì tùy cái trình độ tùy cái trình độ của mỗi người mà cái sức hiểu chúng ta tới đâu không mà cái quan trọng nhất là không nhất thiết phải tinh thông tam tạng mới có thể hành đạo giải thoát mà chỉ đi một định chỉ đi một đường thôi cái tứ niệm xứ mình chỉ tập trung mình tu hơi thở thôi hoặc là mình quán niệm các quay nghi tu thể trượt tu tử thi ví dụ như vậy quán tâm quán thọ quán pháp quán thân một đường một và nếu mà có kiến thức giáo lý cộng với sự hướng dẫn tiếp sức hỗ trợ gia trì của thầy bạn đại thì mình đi một đường là, là, là, là xong còn nếu mà không chứng đắc gì hết thì chỉ là giao duyên không nhớ cho nên ngày giải cái điều mà ngày biết ấy, thì nó như cái rừng vậy đó mà cái điều ngày dạy thì nó chỉ là nắm lá thôi cái nắm lá đó là mà trong cái nắm đó là, là mỗi người chỉ được một gốc lá chứ chưa được một chiếc lá thôi. Ờ, theo cả đời theo đuổi nhiều đó cái bài kinh như nãy tôi nói có ba nội dung nội dung một ấy, là nói đến Phật trí cái nội dung hai đó là nói đến cái vai cái cái cái cái cái, cái ý nghĩa của Phật pháp toàn bộ Phật pháp không có nào là thừa như một số người hiểu lầm là tạng á tỳ đàm là không cần thiết tạng kinh là không cần thiết tạng lực là không cần thiết ví dụ như vậy không bởi vì chỉ có một nắm lá thôi mà bây giờ tự động mình lấy ra một phần ba nắm lá mình luyện thì bậy quá cho nên cái bài kinh đó, chuyện đầu tiên à, là nói đến Phật trí cái chuyện thứ hai là nói đến nội dung kinh điển nội dung kinh điển đều là pháp giải thoát hết và cái thứ ba là nói đến cái trách nhiệm cái bổn phận cái nhiệm vụ của một người tu học phải làm gì đó chính là học và hành pháp học và pháp hành à, bắt buộc bởi vì à, ngày để lại của mình có một nắm mà mà mình để lơ là cái tấm đó thì mình tu cái gì hả mình tu cái gì ví dụ như mình vô chùa mình chỉ biết như hồi nãy tôi nói mình chỉ cần một pháp môn thôi nhưng mà đừng có nghe nói một pháp môn là tưởng là khỏi học sai phải học như có thể nhiều nhất như có thể bởi vì ngày đấy mình có nắm lá à, hả không? thì lại sẽ phải học nhiều là bởi vì ngày xưa Phật còn tánh tăng còn người ta nhìn cái căn tánh của mình cái căn cơ của mình người ta nhìn cái là ta, ta nói thẳng một chuyện là là đủ để mình tu rồi nhưng mà ngày nay thì không ngày nay thầy bà bao nhiêu đi nữa nhưng mà làm gì tìm được cái người mà chỉ thẳng vào cái căn cơ của mình để hướng dẫn cho mình đi đúng đường cho nên mình bắt buộc thời nay phải tu tập cái kiểu mà lần mò tham khảo nha lần mò tham khảo và để làm cái chuyện đó chúng ta phải học giáo lý phải học giáo lý thì cái chuyện lần mò tham khảo đó nó mới có tác dụng mới có hiệu quả ừ. còn đang này là vì kính tin Ờ, tin cậy một vị thầy nào đó rồi giao phó hết cho vị thầy đó thầy phán sao làm vậy có nhiều khi mấy chục năm là phật tử thầy chỉ dạy con pháp bốn thí thôi rồi tới hồi mà cận tử hấp hối đó nó thấy hết hồn là đồng ý mấy chục năm bố thí cũng vừa cũng là công đức lớn đó. nhưng mà cái tâm tư của cái người mà sắp ra đi nó phức tạp lắm không thể nào chỉ có một thứ mà đủ đủ cái gì chỉ không phải chỉ có nhớ là đó mình cất cái chùa đó mình tổ chức ba chục lần cách thiên na ờ, bảy chục lần trai tăng năm chục lần ờ, nuôi trẻ mồ côi sáu chục lần thăm người già cơ nhở không có đủ nó đủ luôn còn ngồi một cái pháp an tâm đó cái pháp an tâm đó. Ờ, quán niệm cái gì để có thể an tâm mà buông bỏ ra đi không sợ hãi không tiếc túi cái đó, đó là cật đúng không còn cái kia ừ, nhớ được thì cũng là cái tốt nhưng mà cái căn bản mình phải có khả năng thì ừ, học đạo phải học đạo mới hành và nếu học đạo mà không hành á thì nhiều lắm á, thì cũng chỉ là gieo duyên thôi chỉ là gieo duyên thôi à, thì như tôi nói bài kinh này nó có ba nội dung một là nói đến phật trí vô lượng thứ hai là nói đến cái ý nghĩa của toàn bộ giáo pháp cái gì cũng là con đường giải thoát hết như chính đức phật đã dạy trong tăng chi bộ kinh phần tám pháp ngài dạy rằng giống như đại dương ừ, chỉ có một vị mặn ừ, thì toàn bộ lời dạy của ta thì cũng chỉ có một vị giải thoát thôi tất cả và các bài kinh đọc kỹ rồi kia đọc kỹ rồi dầu ngày kể một câu chuyện quá khứ nhưng mà ngày vẫn đúc kết lại ví ừ, dụ như các vị coi kinh bổn sinh thì ngày luôn luôn ngày kể câu chuyện xưa sau ngày đúc kết bằng một cái pháp thoại về tứ đế tất cả những người những vật những cảnh trí những sự kiện mà diễn ra trong cái tiền kiếp đó đều là khổ hết và tất cả cái khổ đó đều đưa ra từ cái muốn muốn hết khổ thì phải dẹp cái muốn và cái hành trình mà dẹp cái muốn nó chính là bản chánh đạo luôn luôn là như vậy giảng xong rồi là đúc kết như vậy à, và rồi phần thứ hai người mới nhận diện bổn sinh à, trong cái kiếp đó ta là ai rồi an an là ai sẽ là phất là ai gia du là ai đó là cái chuyện cuối cùng nhưng mà cái căn bản là ngày phải đúc kết ngày kể chuyện xong là đúc kết bằng cái giáo lý bốn đế Ừ, luôn luôn coi kỹ ở trong ở trong ờ, kinh bổn sinh đó ừ, kinh bổn sinh Cái, cái cái căn bản của Phật pháp cái cái, cái căn bản về cái tinh thần cứu cánh nội dung rốt ráo mục đích tận cùng của, Phật pháp chính là giải thoát ừ, chính là giải thoát thì đó là đó là thư vị duy nhất của Phật pháp như bà Gotami và đã đến hỏi Phật khi Thế Tôn không còn nữa ai cũng có thể mạo nhận thẩm sinh lời mình là lời Phật vậy chúng con phải làm sao bà hỏi cho đại chúng thôi chứ còn bà là vị la hán mà đem nó bà tịch trước Phật mà không? bà tịch trước Phật mà nhưng mà bà hỏi cho cho hậu lai hậu tấn mình thì Phật mới dạy ừ, cái, cái con đường nào mà càng hành trì càng an lạc càng có nhiều trí tuệ càng có khả năng tinh tấn càng chán sợ đám đông càng thích độc cư viễn ly à, càng trở thành người dễ nuôi thì đó là chánh pháp là lời ta dạy còn cái con đường nào cái pháp môn hành trì nào mà nó không có được nó không đáp ứng được những cái tiêu chí đó điều đó không phải là lời ta dạy à, chúng ta nhớ chúng ta quay lại ừ, đó là cái nội dung giáo pháp ngay từ lúc hành trì cho đến lúc chứng chứng đắc luôn luôn là nhắm đến cái cảnh cái tinh thần những cái lý tưởng giải thoát ừ, chứ còn mà mà là lung tung đi theo thầy bà lâm giới hạn như tôi biết có một vài phật tử ờ, gặp tôi nói kiếp này con chắc không theo cái hạnh ừ, tu phước chứ không có tu huệ nổi ở tu phước làm sao con nói chắc bố thí rồi phục vụ quét chùa đổ rác chùi cầu rửa chén in kinh đúc tượng vậy thôi chứ còn không có tu được cái khác thì tôi hỏi sao nghĩ gì kỳ vậy cha nói dạ có ngựa nó tại cũng mê đời nó con không có bỏ hết theo đạo được có ngựa nó tại cái trí còn nó kém còn nhớ dở và hiểu chậm tôi nói không tại vì quý vị chưa có chịu thấy được cái thân này nó là khổ của gì còn yêu đời là một rồi tự nhiên ở trên trời nó rớt xuống nguyên cái cục tự ti mặc cảm cho rằng mình làm đủ sức chứ thật ra đó, một cái người mà hiểu chuyện căn bản nhất thôi đó là mọi thứ là khổ thì phải tận lực chứ tại sao chưa gì hết mà mình mang cái đầu óc tiểu thừa đó. tại sao mình nghĩ rằng mình không có làm được đúng không mà cứ vô nó cho tu tu phước chứ không dám tu huệ mà cái đó rõ ràng mình thấy cái đó một phần cái khuynh hướng tâm lý nhiều kiếp nó có thói quen như vậy mà cũng có người là do ừ, do tiếp xúc với thầy bạn ừ, do thầy tiếp xúc với thầy bạn bị hốt dài hai cái nó hư cái đầu luôn rồi còn có người thì kể như là do cái bẩm tính là tự ti mặc cảm ừ, nghĩ rằng tu huệ nên chắc ghê gớm lắm thật cái tu huệ là gì tu huệ là tu là học giáo lý rồi tu tứ niệm xứ đó là tu huệ chứ có gì đâu học giáo lý đó là là, là trí văn trí tư còn tu tứ niệm xứ là trí tu thì mình chuyên tâm ba cái đó gọi là tu huệ còn cái tu phúc rồi ví dụ như mình chỉ là một dòng ba cái bố thí phục vụ trì giới rồi niệm phật cầu phước cái đó gọi là tu phước nói chung tu mà không hướng đến cái chuyện chấp biết sinh tử mình gọi chung là tu phước tu để kiếm phước thôi còn cái tu huệ đó là cái tu mà để lìa bỏ buông bỏ để giải thoát thì cái đó gọi là tu huệ không thì uh, tiền thì ai cũng cần nhưng mà tiền tiền dùng để làm cái gì à, có người làm quần quật để có tiền đi định cư nước ngoài có người làm quần quật để có tiền định cư trợ trong nước làm đại gia ở đây cũng vậy làm thì còn nhiều phước báo để mà hướng đến quả báo giải thoát thì đó gọi là định cư nước ngoài còn làm phước tùng lâm mà để tiếp tục sanh tử thì đó gọi là để tiếp tục làm đại gia trong nước thôi thì nếu mình có tầm nhìn xa đó thì mình thấy làm đại gia trong nước không có khác bởi vì sao bởi vì nếu mình yêu quê hương lắm thì mình cứ đưa hết thân nhân ra ngoài rồi có quốc tịch có tiền bạc xâm chạy về nước muốn kiếm miếng đất rồi đó ở cũng được rồi ở 6 tháng trong nước 6 tháng ngoài nước theo tôi chứ còn mình nếu mà mình không có quốc tịch bên ngoài có chuyện gì nó khó chẳng hạn như vụ covid vừa rồi họ chết cho mình cái gì mình đâu có biết còn chết nước mắm mình cũng phải chịu thôi à, chết nước mắm cũng phải chịu thôi rồi lúc đầu thì muốn chết mà không có thuốc tới vì bây giờ là có đủ thuốc để chích thì mình lại cũng e ngại mình biết mình chích cái gì đó ví dụ như vậy thì tôi không có ý nói về chính trị về xã hội gì đây hết tôi chỉ nói rằng khi mình thấy rằng cái chuyện định cư nước ngoài nó là cần thiết thì bằng mọi giá mình bỏ mình đi ở đây cũng vậy khi mình thấy sanh tử đó, còn định cư trong cái dòng sanh tử là không có khả phải định cư ở nước ngoài đó là phải giải thoát nó đi khác ừ chứ còn quẩn quanh ở trong cái cõi sinh tử thì dầu mình có làm đại gia trong đó thì cũng bắp bền bắp bền không bắp bền lắm cho nên là ở đây cái bài ngày giải là điều ta biết như trong như cả một khu rừng mà điều ta nói ra chỉ là một nắm lá thôi là xong cái câu nói nó sâu đúng nó tới một ngàn lá một cách hiểu nghe kỹ nghe, nghe chậm nữa nha điều ta biết thì nhiều như khu rừng mà điều ta nói thì chỉ là năm lá tại sao vậy vì ta chỉ nói cái gì mà dẫn đến giải thoát cho chúng sinh đó là phần người phía ngài đó phần phía ngài còn mình á thì sao ngài nói vậy nhưng mà mình phải hiểu mình tất cả những gì mà chúng ta biết chúng ta nên ưu tiên cho cái kiến thức giải thoát đó phần ngài ngài nói vậy nhưng mà mình bắt buộc phải hiểu ngầm vậy đó ngài biết nhiều như vậy đó nhưng mà ngài nói là ngài chỉ giảng cái gì mình được tình giải thoát thì ở đây cũng vậy phần mình mình cũng hiểu được mình có học hành bao nhiêu nữa, nữa nhưng mình cũng phải ưu tiên dầu là bác sĩ kỹ sư luật sư gì đó nhưng phải ưu tiên như cái kiến thức giải thoát bởi vì cuối đời rồi thì mình cũng sẽ trở về với cái kiến thức đạo học kiến thức Phật pháp từ quý vị chứ tôi đã từng gặp những cái ông bác sĩ kỹ sư tám chín chục tuổi như cách đây mới có 6 tháng 5 năm tháng năm tháng có một ông kỹ sư người Việt Nam 96 tuổi ổng là thuộc về cái thế hệ kỹ sư mà đặt đầu đặt đầu đặt nhì gì của Việt Nam mà tốt nghiệp tại Pháp ừ, tốt nghiệp tại Pháp đó ừ. gia đình của cụ là một trong số những người Việt Nam đầu tiên mà sở hữu xe hơi trong số những người Việt Nam đầu tiên mà có cái bằng cấp nước ngoài nhưng mà rồi sao cụ đi bên tây về cụ có bằng cấp cụ làm hãng xưởng tùm lum hãng xưởng của pháp của mỹ tại sài gòn rồi cụ có một người vợ làm hiệu trưởng và vợ của cụ cũng rất là là, là hiện đại nha hiệu trưởng một, một cô chứ mới chưa là bà một cô hiệu trưởng trước 75 tại Sài Gòn mà lái xe đi mỗi ngày lái xe hơi nó từ nhà tới trường ghê không mà ông chồng là kỹ sư mà thuộc về thế hệ đầu của Việt Nam rồi thì sao lây lá cuối cùng rồi thì cụ mới mất đây cũng chín mươi mấy gần đâu ờ, cũng chín mươi tám hai thì cũng chín chục rồi ừ, và rồi thì sao cuối cùng rồi thì hai ông bà là là những phật tử và ừ, cái chỗ quay về cũng chính là mấy trang kinh chỉ còn bao nhiêu cái kia phải buông hết, buông cuối cùng phải buông hết. Ừ, buông hết và phải nói thêm Ờ, là suy nghĩ tôi đặc biệt nhắc đến bà ông cụ bà cụ này là bởi vì gia đình ông cụ bà cụ có một cái, cái sứ mệnh lịch sử rất là đặc biệt đối với Phật giáo Nam Tông Việt Nam đó là 2 phần 3 kinh sách Nam kinh sách tiếng Việt mà của Nam Tông Việt Nam trước 75 đều được gia đình cụ là người in đó là nhà sen vàng này ai mà đọc kinh Nam Tông kinh của ngày hậu tông ngày vũ trơn của ngày không kham gì đó không biết ngày nào đó mà cứ vừa thấy mà liếc liếc phải sen vàng đó là của cái gia đình đó của bố của ông bố ông bố là là chủ nhà anh đó ông bố của cụ mà, mà cụ bây giờ cụ 98 mà ông bố của cụ nếu còn sống là còn già dữ nữa Đấy. thì ông bố là cái ông mà chủ của nhà anh sen vàng rồi rồi thì sao thì tất đi vào dĩ vãng hết rồi sau cùng cái còn lại chính là cái già và cái bệnh rồi cái chết uhm. cho nên chúng ta có thể hôm nay chúng ta biết computer chúng ta biết lái xe chúng ta có bạc triệu chúng ta có quốc tịch ở nước ngoài chúng ta nói được tám thứ ngoại ngữ rồi chúng ta sống trong thế giới văn minh rồi nhiều khi chúng ta thấy Phật giáo làm những cổ lũ sĩ nó xưa xưa rồi sao nhưng mà khoan từ từ ngồi ngẫm ngẫm lại đi khi nào mà trong người nó có dấu hiệu bệnh bệnh nó có dấu hiệu của tuổi già của tộc bạc không? Ờ, của tiểu đường của tim mạch này của tăng sông không thì lúc đó mình mới ngồi mình nghiệm ra hình hình như Phật nói đúng hình như Phật nói đúng <coughs> nói thiệt chứ mình văn minh cỡ bao nhiêu theo trong kinh đó thì cái nền văn minh hiện tại của nhân loại nó không phải là đầu tiên không phải là duy nhất no no cái mà quý hiếm nhất trên thế gian này đó chính là cái sự ra đời của một đức Phật mà còn lặp đi lặp lại mà hết phật này tới phật khác thì nói gì là cái nền văn minh vật chất nền văn chất vật chất này nè nó được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần và trong room này có rất là nhiều thành phần ở trong đây tôi biết tôi nói cái này họ sẽ nhảy dựng lên nhưng mà kệ quý vị tôi vẫn nói theo ờ, trong cái chú giải của trường bộ ấy, thì nói rằng tùy thuộc vào cái căn cơ của chúng sinh mà chúng ta quần tụ không tập kết không quần tụ và tập kết ở một cái nơi chốn nào đó ví dụ như là sanh ra trong một gia đình rồi gì nữa rồi thì uh, một dòng họ rồi cái gì nữa rồi ờ, một ờ, làng xã một huyện một tỉnh một vùng miền một đất nước một châu lục một bán cầu rồi cái gì nữa rồi từ từ cái chúng ta uh, uh, cái điểm cái hãy còn có điểm tương đồng mà chúng ta gặp còn gặp nhau trên hành tinh này rồi cái gì nữa chúng ta mới ừ, khi không biết Phật pháp chúng ta chỉ biết tới đó thôi à, chúng ta chỉ biết tới đó nhưng mà theo trung kinh á, thì chính vì có điểm tương đồng mà chúng ta mới gặp nhau trong một gia đình một dòng họ một làng xã ấp huyện tỉnh khu vực đất nước vùng miền không rồi ừ, bán cầu nam bán cầu bắc bán cầu và cả hành tinh và mình không không mình cứ chỉ biết có một trái đất này mình tưởng mình cô đơn trong vũ trụ chứ theo mô tả trong kinh ấy. thì cái nền văn minh này nó không phải là duy nhất vì sao vậy là bởi vì nó tôi phải biết bắt đầu làm sao các vị có biết cái ổ ếch không? tôi giảng thầy nói cái này ổ ếch cái ổ con ếch hoặc là ai không biết thì ờ, tôi nói vào cái khác đó là cái hột é các vị đi ra mua một tôi một một một một một, một ly hột é rồi các vị đổ xuống đất thì trong cái một cái đống hột é đó nó có rất là nhiều hột é đúng không thì cái mô tả trong kinh cái vũ trụ này nè cái trái đất mình nó chỉ là một hột é thôi mà nó mà trong cái một hột é đó nó có một mặt trăng một mặt trời là mình tưởng nó lớn lắm theo khoa học bây giờ đó thì cái, cái chỗ rộng nhất của vũ trụ là 300 triệu năm ánh sáng cái chỗ rộng nhất là 300 có nghĩa là nếu mà chúng ta đi bằng tốc độ ánh sáng là 300 ngàn cây số một giây nha một giây nếu chúng ta đi bằng tốc độ đó thì phải mất 300 triệu năm mới đi hết cái chỗ rộng nhất của vũ trụ mà cái vũ trụ như vậy nó chỉ là một hột é thôi mà trong đó có một mặt trăng một mặt trời một uh, Ờ, thiên dương tinh rồi kim tinh quả tinh mộc tinh à. thì tất cả nó chỉ nằm trong một hộp é thôi mà một ngàn cái hộp é như vậy nó là một tiểu thiên thế giới mà một ngàn cái tiểu thiên thì nó là một cái trung thiên thế giới và một ngàn cái trung thiên nó là một cái đại thiên thế giới và 10.000 cái đại thiên thế giới như vậy nó là một cái khu vực hoàng pháp của một đức phật và nó có vô số cái 10.000 như vậy nó có vô số cái 10.000 như vậy không phải tính bằng tỷ đâu mà nó là vô số vô số và cái cái thế giới mà nó nó, nó giống như mình vậy đó nó cũng có uh, con người động vật rồi cũng có nền văn minh computer xe cộ nó có vô số mà đương nhiên nó họ nó ờ, ờ, lúc thì ở đây ừ, có lúc thì ở kia có chứ không phải chưa hẳn là nó cùng lúc và cái chu kỳ của chúng sinh đó, thì có lúc thì chúng sinh văn minh về tâm linh có chỗ lúc để văn minh về vật chất rồi nói về phiền não có lúc chúng sinh nó sống nhiều với tham có lúc nó sống nhiều với sân có lúc nó sống nhiều với si với tà kiến đấy cứ là ngay trên một cái hộp é đó thì cũng nó, nó, nó, nó, nó tiến bộ về thế gian giảng hạn như thời đức phật à, thì thời đó chúng sinh phải nói là cái văn minh về tâm linh thời đó đắc thiền đắc đạo rất dễ rất nhiều à, chẳng hạn như thời đó mình thấy ờ, trong cái, cái thời đó mình thấy là bên tàu bên ấn bên hy lạp là có đức phật rồi có khổng tử lão tử rồi Socrates, la tông rồi đó đó này cái thời đó là nó trên lệch như vậy trong năm nhưng mà trong thời đó là nó chính gọi là đỉnh cao của gọi là văn minh ờ, tâm linh còn bây giờ là đỉnh cao về văn minh vật chất và còn nói về phiền não thì tùy thời có lúc thì nặng về cái thứ phiền não nào đó có lúc thì sống nhiều với, với cái thiện pháp đức tin nhiều trí tuệ nhiều thiền định nhiều Đấy. rồi bên ác pháp cũng vậy cũng tùy thời mà nó có mập những cái gì và ngoài cái vũ trụ này ra ngoài cái học é này ra này vô số những học é khác bị chang như vậy đó à, nó y chang như vậy có lúc nó cũng mạnh cái này nó lúc nó yếu cái kia Đấy, nhớ như vậy cho nên là mình tưởng cái nền văn minh mình nó là duy nhất mình là cô đơn trong vũ trụ sai đó là cách nghĩ cách nghĩ của một cái người không biết Phật pháp mà đã vậy là còn cạn nghĩ về đời về khoa học mình rất là cạn nghĩ Đấy bởi vì khi mà mình mình nói rằng mình là cô đơn trong vũ trụ có nghĩa là mình tự đóng khung của vũ trụ mình này nó là một mét vuông hai mét vuông mình mới nói là là mình là duy nhất nhớ nha ừ, nhớ cái đó. cho nên chúng ta có học bao nhiêu rồi nữa chúng ta chỉ là một cái biết chúng ta chỉ là một hòn cát trên bờ biển trong sa mạc thôi à, cho nên cái quan trọng nhất là cái biết nào mà dần là khiến cho chúng ta ngay bây giờ được an lạc những người quanh ta được an lạc và nếu có kiếp sau thì mình tiếp tục an lạc và nếu có con đường giải thoát thì cũng mình cũng sẽ được giải thoát và con đường nào con đường nào mà nó nó nó, nó, nó ngoạn mục như vậy con đường nào ta Đấy, ngồi mình nghĩ kìa cái tức là mình có hai lối sống một lối sống làm lối sống làm cho mình vui và lối sống làm cho mình khổ thì mình thấy cái lối sống làm cho mình vui tốt hơn đúng không rồi lối sống thứ hai lối sống làm sao mà mình có thể đem lại cái niềm vui cho người khác đem lại cái nỗi khổ cho người khác mà thấy cái nào hay rồi đem lại niềm vui tốt hơn đúng về cái thứ ba nếu có kiếp sau thì mình muốn tiếp tục sung sướng hay đau khổ hình như cái sung sướng này hơn rồi như vậy mình chọn cái sung sướng tức là khỏi sướng mình sướng người sướng đời này là sướng đời sau rồi rồi cái thứ tư nếu quả thật có một thứ cứu cánh cao nhất để hướng tới thì đó là giải thoát hay là tiếp tục trồng lưng thì tùy mình nếu mình thấy cái giải thoát tốt hơn thì mình chọn cái đường giải thoát rồi bây giờ mình gom lại à, cái con đường nào con đường nào mà làm cho mình vui hơn à, con đường nào giúp người khác được vui hơn con đường nào bảo đảm cái kiếp sau hơn giả dụ giả dụ có kiếp sau à, tôi bây giờ tôi đang nói chuyện với đám vô thành mà cho nên tôi nói lúc nào cũng trừ hao hết giả dụ có kiếp sau rồi giả dụ có một con đường giải thoát giả dụ có một cái mục đích có một cái cú cánh cao nhất đáng để mình hướng tới thì để có được một cái hành trình sống như vậy đó thì tự chúng ta chọn đi sống ác hay sống thiện muốn cho mình vui hơn hay là khổ hơn thì chắc chắn mình chọn cái vui mà muốn cho mình vui thì mình nên sống ác hay sống thiện hình như sống thiện chắc ăn rồi bây giờ muốn cho người khác được an lạc thì mình nên sống ác hay sống thiện hình như sống thiện của nó đúng hơn rồi sống thiện rồi nếu có một kiếp sau thì cái chốn về mà ngon lành đó thì nó dành cho người ác người thiện hình như người thiện chứ rồi rồi nếu có một cái cứu cánh ngon lành để mình tìm về hướng đến thì nó dành cho đứa nào hình như cho đứa sống thiện à, như vậy thì mình tổng kết lại à, thì ra sống thiện là chắc nhất trước mắt là mình ok mấy người chung quanh mình nó ok nếu có một kiếp sau thì kiếp sau nó cũng ok và nếu có một cứu cứu cánh ngon lành thì sống thiện cũng ok nhớ nha nhớ cái đó đó ừ. chứ ở đây đừng có tin phật là bởi vì à, bà ngoại đi chùa nên má đi chùa má đi chùa nên tôi đi chùa tôi đi chùa nên tôi bắt con tôi đi chùa mà con tôi đi chùa thế nào cháu tôi cũng đi chùa thì nếu mà phật tử việt nam toàn là cái kiểu mà đi chùa cái kiểu mà chuột chù cắn đuôi đó thì cái đó không khác đấy biết để biết chuột chuột cắn đuôi không ta là nó không thấy đường còn cắn đuôi kia nó kêu, kêu, kêu đi chùa kiểu chuột chuột cắn đuôi ừ. mà mình phải có một cái, cái chủ kiến ừ, phải có một cái chủ kiến phải có một cái lập trường gọi là tự có này tự phát chứ còn mình cứ đi nhờ cậy người ta người ta nói sao như vậy người ta nói bậy cũng nghe theo là kẹt lắm không mình không có cái như bữa họp tôi bị nhớ tôi cái bài kinh kia rồi bài kinh mà kinh, kinh, rồi kinh, gì kinh, kinh, kinh, thì trong kinh nói chúng ta có nhiều cái, cái kiểu mà tìm đến người khác đó. À, có khi chúng ta tin một cái câu nói chỉ vì nó đã được một đám đông rần rần ủng hộ Đấy, chúng ta tin cái điều gì đó điều gì đó chỉ vì à, chỉ vì à, nó được trao truyền bởi một người khả kính à, chúng ta tin cái điều gì đó bởi vì nó đã được xem là công thức khuôn mẫu trong kinh điển chính thống kẹt lắm kẹt lắm bởi vì một cái điều tầm bậy giàu một triệu người chấp nhận thì nó vẫn bậy một cái điều đúng giàu không ai nhìn nhận nó cũng vẫn là đúng. phải tin chuyện đó bởi vì hôm nay chúng ta biết với cái phương tiện mà truyền thông hiện đại bây giờ bất cứ một cái thế lực nào ờ, mà có tiền có quyền thì nó có thể tác động đến cái suy nghĩ của hàng triệu người hàng trăm triệu người cho nên ừ, phải cẩn thận cái đó ví dụ như bây giờ người ta nắm về cái phương diện truyền thông người ta nắm hết thì mỗi ngày người ta phải bắt mình đọc những thứ người ta muốn người ta bắt mình phải nghe phải nhìn phải tư duy trên những thứ mà người ta muốn mà mình không biết mình không biết mình là con cá cảnh mình không biết xin lỗi mình không biết mình là mình chỉ là một thứ gia súc của người ta chăn dắt thế là cấm đầu mà tin từ nhỏ là đã được nhồi sọ rao giảng tuyên truyền mấy cái đó rồi từ từ nó lớn lên mình thành con cái kỹ người nào mình không hay và mình không đủ cái tỉnh táo không đủ cái bình tĩnh để vượt thoát ra cái, cái chuồng củi lòng chậu đó và mình cứ tưởng là mình có cái bằng đại học làm trí thức mà mình quên là mình chỉ là con cát cảnh mà có bằng cấp thôi bởi vì sao bởi vì mình tư duy mình suy nghĩ trong cái khuôn khổ mà người khác ban cho khổ như vậy đó này cho nên cái bệnh kinh Kalama là bệnh kinh này bệnh kinh Kalama là nội dung mà khi mình cẩn trọng cái đó. bây giờ qua tới bên bệnh kinh Sisaba thì ừ, cái nội dung vẫn là tiếp nối nếu mình muốn muốn mình muốn nghĩ như vậy vẫn đúng nó vẫn là một nội dung tiếp nối có nghĩa là cái biết nào đi nữa nó, nó phải dựa trên tiêu chí là an lạc cho mình an lạc cho đời an lạc đời này an lạc tiếp sau và cái con đường nó nó có thể dẫn đến cái cứu cánh cao nhất nếu quả thật trên đời có cứu cánh đáng để mình tế thì vẫn mình vẫn phải sống làm sao để có thể tới được cái cứu cánh đó Đấy, phải, cái chọn lựa là chọn lựa như vậy bài kinh này nó sâu lắm bài kinh đọc lướt và thấy có gì hết chính hơi quỳ dốt vậy đó ờ, tôi rất yêu những ngày nhiều nắng nhưng nếu trời không nắng cũng không sao cái dạng này vẫn quỳ dốt mà không phải bài kinh này phải bài kinh quỳ dốt bài kinh này sâu lắm có nghĩa là ngày giải mình phải cẩn trọng trí tuệ như ngày à, biết cả một khu rừng mà khi ngày dạy ngày chỉ lọc ra cái chuyện đó là một nắm tay thôi thì mình cũng vậy từ cái kiến thức từ cái thời gian từ cái công sức không à, bao nhiêu thứ mà, mà mình đang sở hữu được thì chỉ nên ưu tiên cho cái gì mà nó đem lại lợi cho mình cho người đời này kiếp sau và nó hỗ trợ về lý tưởng giải thoát nếu cái đó là có Đấy bởi cái đặc biệt nhất có người cũng thắc mắc tại sao ừ, tôi sống tôi có nhà cửa vợ chồng con cái rồi vui rồi à, chính vì tôi phải đi đến với đạo rồi ờ, tại sao mà tôi phải cầu giải thoát giải thoát cái gì tôi nghĩ đời sống này nó quá là bờ phát quá hoàn hảo rồi mà giải thoát cái gì nữa thì tôi chỉ nghĩ chuyện nhỏ thôi anh thấy cuộc đời nó ra sao mà anh thấy nó hoàn hảo anh thấy thì sao anh thấy là sao nó hoàn hảo và anh cẩn trọng trong kinh Phật nói thế này tùy thuộc vào cái túc duyên cái trình độ của mình mà mình thấy thế giới này nó ra làm sao chính cái thái độ chính cái trình độ nó dẫn tới thái độ và nếu có người hỏi tôi tại sao tôi phải học Phật pháp tại sao họ phải học Phật pháp thì tôi chỉ gợi ý một điều và tôi mong rằng mấy bà con đang nghe này nè thích hay không thì mặc sát nhưng mà hãy ghi nhận cái câu trả lời này. nếu có ai hỏi tôi tại sao mà phải học Phật pháp tôi sẽ trả lời thế này the world is what you see thế giới này nó chỉ là cái gì mà anh nhìn thấy thôi cái câu này biết có, có hiểu không cái gì có thằng đôi bẩm sinh thì thế giới này đối với nó là chỉ là cái gì ngửi được nghe được rờ được nếm được ngoài ra ba cái hình ảnh màu sắc hình dáng dẹp dẹp dẹp dẹp, dẹp nó đuôi bẩm sinh mà còn đối với đứa điếc đứa điếc bẩm sinh thì thế giới này nó là đủ thứ mà trừ ra thứ âm thanh nó không biết nó không hề biết rằng thế giới này nó có cái gọi là âm thanh tiếng động nó không biết không chưa rồi như vậy thì cái thế giới này nó là gì là tùy thuộc vào khả năng cảm nhận của chúng ta và tại sao chúng ta phải học Phật pháp vì Phật pháp cung cấp cho ta một cách nhìn khác về thế giới một cách nhìn mà nếu không có Phật pháp ta không tài nào nghĩ ra thử đi nếu mình là một con người mà con người đúng nghĩa đó, thì ngoài cái đối ăn các uống giao phối và tự vệ đó, thì mình cũng phải có những cái nhu cầu thứ tư là tư duy chỉ còn đa phần thì chỉ có bốn thứ nhu cầu đối ăn các uống giao phối và phản vệ phản ứng và tự vệ đó đa phần là chỉ có bao nhiêu đó rồi lụm một cái bằng cấp chỉ là cái cần câu cơm thôi lấy đó đi kiếm cơm rồi lấy cái bằng cấp treo lên đó là cứ tưởng là mình là trí thức và trong khi cái đầu của mình nó chỉ quẩn quanh bốn thứ rồi ăn ờ, ngủ giao phối và phản vệ thì cái này bốn cái phản ứng này hoàn toàn có thể tìm thấy ở một con thú yeah hoàn toàn có thể tìm thấy ở một con thú mà mình tưởng mình con người mình quần là áo lụa nhà cửa xe cộ vợ chồng con cái trí thức không bằng cấp học vị học hàm từ lưa hết mình tưởng mình ngon nhưng thật ra đó, mình chỉ sống trong bốn cái đối ăn khác uống giao phối và phản vệ mà bốn cái này nó nó y chang như con tú con con con con sóc con chuột con rắn con con mèo nó đi kiếm ăn theo cái cách của nó còn mình thì mình sang hơn mình đi kiếm ăn bằng cái bằng cấp mình đi kiếm ăn bằng cái phòng mạch của bác sĩ bằng cái văn phòng của luật sư Đấy, bằng cái văn phòng của người môi giới nhà đất là mình tưởng mình sang nhưng mà thật ra đó là kiếm ăn no mà không có gì thêm nữa chỉ vậy thôi đấy chỉ vậy thôi cho nên mình phải ngoài bốn cái nhu cầu căn bản của một động vật đấy đó là ờ, đối ăn các uống giao phối truyền giống và phản vệ nó còn có cái suy tư suy tư là suy tư gì suy tư về bản chất của đời sống mình là cái gì trong cái vũ trụ này ở đâu mình tới mình sẽ về đâu và ngay bây giờ mình nên làm gì lẽ nào ý nghĩa của đời sống chỉ là có chừng đó thôi chỉ là ăn uống giao phối truyền giống và phản vệ hay sao Đấy. mà đa phần thì cái, cái phần họ không có mệt nó mệt lắm mệt cách đây không lâu có một cha đến học bên đây chị nghe tôi giảng xong anh cha hỏi một câu tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi. hết hầu cho nó Ôi, cái đạo gì mà sao nói vòng vòng mà có nói cái đạo này sao nói hồi thì đời khổ quá không có cái gì ngoài đó nó đúng lý này nó chỉ là khổ thôi ừ. nhưng mà cái khổ nó có hai nghĩa cái khổ bản chất và khổ cảm giác không? cái khổ cảm giác là những gì mà thân khó thân tâm khó chịu đau đớn sợ hãi bức bối không phiền phức đó gọi là khổ cảm giác nhưng mà cái khổ bản chất là gì là cái gì mà nó bất toàn bất chắc thì cái đó gọi là khổ khổ, khổ bản chất à ví dụ như bây giờ mình thấy một cái thằng mà nó đang chích choát nhậu nhẹt nhảy đầm trai gái nghiện bà ngạ nghiện ngập bài bạc mình thấy nó sướng thiệt đó nhưng mà mình hiểu rằng hiện giờ nó không có khổ cảm giác nhưng mà nó nó đang sống trong cái khổ bản chất vì sao vì cái nền khổ bản chất là cái nền cho khổ cảm giác khổ bản chất đó là cái nền nó là cái nền của bất trắc bất bất toàn bởi vì cái nó sống kiểu đó là nay mai một là đổ bệnh hai là nợ nần ba là tai tiếng bốn là mất uy tín năm là sự nghiệp tan quan càng nối càng canh chặt đấy cho nên đó gọi là khổ bản chất thì đói nghèo bệnh tật đó là khổ cảm giác nhưng mà cái sự có mặt trong cuộc đời này nó là cái khổ bản chất nó là cái nền nó là cái nền cho bao nhiêu thứ khổ khác chỉ vì mình mang cái cục thịt mấy chục ký này thì bao nhiêu cái hệ lụy được sản sinh được khởi sinh từ đó này từ cái chuyện mình có cái cục này nè thì nó mới có cái chuyện mà thị phi khen chê chữ rủa tự ái rồi bị tổn thương bị xúc phạm vì có cục thịt này nè mà nó mới có cái chuyện hờn giận căm tức ngủ không được bị suy nhược thần kinh bị Ờ, bởi bao tử bị tim mạch bị hô hấp bị tiêu hóa bị bài tiết tầm lâm hết bao nhiêu chuyện bao nhiêu vấn đề từ cái cục, cái cục nào mấy chục ký này và chính vì cái cục này nó mới có tai nạn xe cộ rồi mới có té rồi mới có thương tích mới có máu me rồi có cái cục này nó mới có tuổi già nó mới có các chứng năng y thì chính cái cục này nó mới có cái chết nó mới có những giây phút mà cận tử gấp gáp gáp mà không chịu chết vì cái cục này nó mới có cái vụ mà nằm mấy năm trời mà tiêu tiểu tệ chỗ hôi rình khai ngấy vợ chồng con cái ngó lơ không, tôi nói cái đó hoài là vậy đó bởi khó khó nói luôn vì bây giờ cái vị mà nằm dưới một cái nằm mà sáng ngủ dậy thành năm chịu chết mà nó chơi nửa bên mà không nghe lời đó là cái bị cái bị nhìn nó nạt đúng không vợ mình chồng mình con mình cái mình không cháu chắc chút chích chó chét mình còn có tiền thì nó còn dầm dòm những thứ mà coi như không có tiền nữa, thông cảm đi không thông cảm đi không làm nó cho, cho chết mà tôi nói thiệt người đó là tôi nè tôi tới tôi, tôi, tôi thăm mà tôi thấy ông kiên với ông ông, ông, ông nhân nè mà ông kiên mà tôi biết ông ở trong nhà băng có vài triệu thì còn ráng tôi xin xiên biết đâu trả nhí nhí cho mình chút còn cha kiên rồi đó sống bằng tiền trợ cấp xã hội mà vợ dạ, trả dạ, cái cũ lệ giờ cũng đi theo ai mất tiêu mà đứa con nữa nó biệt sự nó có đứa đi mỹ đứa về việt nam còn kia nhà nằm nó nói hôi rình gai ngáy mà ngập ngạp nhà gặp tôi tới nước miếng chảy nhờ tôi lấy dùm đi nước rồi ngứa quá biết sao ngồi nó suy gãi dùm này nó tôi chắc tôi thầm trả được chuyện <laughs> lần là coi như là tôi ngàn năm mây trắng bay về vũ án theo tôi hiểu lên hoàng hạt lâu chứ không bao giờ mà chiến hạt quay trở lại nữa nó ngán lắm mà thở nào thì chàng còn sung sức rồi vô mở lớp là mc rồi là admin rồi tùm lum mà đá thứ bây giờ mà nằm liền một chỗ rồi vợ bỏ con đi rồi cảm được dễ sợ như vậy dễ sợ như vậy kinh khủng lắm bây giờ này chưa chưa giờ còn ngon lắm thấy đời còn màu hồng đã lắm đó cho nên mình mới quay trở lại về cái số ba sống là phải nhắm đến cái gì là cốt lõi ừ, phải sống có ý nghĩa mặc dù mặc dù đời sống là vô nghĩa và đời sống là vô nghĩa nhưng thấy được cái vô nghĩa đó thì chính đó là việc làm có ý nghĩa nhất trong cuộc đời Bị câu nói này các vị nghe hiểu không? thấy được đời sống này là vô nghĩa thì cái thấy đó là cái ý nghĩa nhất trong cuộc đời của mình à, nếu các vị hỏi tôi sư ơi người phật tử sống phải có ý nghĩa phải có lợi ích phải sư tôi đúng mà hỏi theo sư sống như thế nào mà gọi là sống có ý nghĩa tôi nói sống có ý nghĩa nhất chính là chiêm nghiệm thương thân để thấy rằng mọi thứ là vô nghĩa thấy nó là vô nghĩa thì đó chính là một cái cái mà ý nghĩa nhất trong cuộc đời này. Đấy. mà tại sao nói như vậy không có nghĩa là tôi kia có bị chán đời nhảy lầu sờ dây điện mà tiếp tục làm cha làm mẹ làm chồng làm vợ tiếp tục sống đi tu được thì tu còn không cứ tiếp tục ở ngoài vậy nhưng mà với một cái tâm niệm tương trực là mọi thứ ờ, do duyên mà có rồi cũng do duyên mà mất đi thì với một cái nhận thức thường trực như vậy đó thì trước cái thị phi đó, trước những cái mất và được trước cái vinh nhục phù trầm danh hư tiêu trưởng thoải mái an lạc an lạc ngay bây giờ và nếu có đủ duyên thì chứng thánh ngay bây giờ và pháp môn tứ niệm xứ là gì pháp môn tứ niệm xứ chính là một cái hành trình mà ta thường trân sống với sự tỉnh thức của chánh niệm với sự nhận thức của trí tuệ uhm. chuyện đầu tiên là một biết rõ mọi thứ nó đang diễn ra và biết biết rõ mọi thứ đang diễn ra và biết rõ những thứ đang diễn ra là cái gì biết rõ how và what chỉ có hao và quát thôi biết cái gì biết mình biết thân tâm này đang ra sao và cái cái đang diễn ra đó nó là cái gì chỉ liên tục sống như vậy vẫn tiếp tục lái xe vẫn tiếp tục đi làm vẫn tiếp tục là chồng là cha là vợ là con vẫn bình thường tiếp tục nhưng mà luôn luôn trong nhận thức biết rõ ờ, mình làm cái gì mình biết rõ đi đứng ăn uống nhai nuốt nói cười buồn vui thị ngát biết biết cái đó nó đang diễn ra biết biết mọi thứ do duyên mà có rồi cũng mất đi thường trực sống như vậy thì sẽ có một ngày các vị ngộ ra cái chữ tại sao đời sống này là vô nghĩa nó chỉ hoạt động để sống và nó sống để hoạt động và hoạt động nó chẳng dẫn về đâu hết chẳng dẫn về đâu hết tại vì tự mình ngồi mình dựng ra một mục đích mình thấy nó cao siêu ừ, tôi là một người chồng thì tôi phải có khả năng lo cho vợ tôi là một người cha phải có khả năng lo cho con tôi là một người vợ thì phải lo cho chồng tôi là một người mẹ rồi phải lo cho con tôi là một người con rồi phải lo cho cho bố mẹ ông bà ừ. mình nghĩ đó là những cái trách nhiệm rồi, rồi cộng với những cảm những cái nụ nụ cười những cái niềm vui nho nhỏ thỉnh thoảng xen vào nha à, rồi cộng với cái tôi tôi được vui rồi tôi hoàn tất trách nhiệm và những cái đó là của tôi chồng tôi ok con tôi ok vợ tôi ok nhà tôi ok rồi về thỉnh thoảng thỉnh thoảng thôi nó xen một vài cái niềm vui thì lấy cái tôi cái cái mặt mũi của cái tôi giả tưởng đó cộng với một vài cái niềm vui mà lai rai á ừ, cộng lại thành ra là cái mục đích sống chứ thật ra nó tẻ nhạt vô cùng cứ cứ thử đi làm hết trách nhiệm của người chồng rồi cuối cùng sao một mà nó không chết thì nó lẫn chín chục năm lẫn trăm nó cũng lẫn lúc bây giờ mình ngơ ngơ con áo làm vợ tiếp tục làm vợ đi làm mẹ đi thì tiếp tục sống sung sướng hay đau khổ đi Đấy không rồi cứ tới 90 năm lẫn phần trăm nó lẫn phần trăm năm lẫn trăm mốt trăm hai nó cũng lẫn còn không nó sẽ chết trước khi nó lẫn coi như là cái chung cục của đời sống đó là cái sự tẻ nhạt ừ. bao nhiêu cái mình dệt mộng bởi vì mình còn sinh lực mình còn sinh lực mình còn tuổi trẻ mình còn sức sống ừ, mình thấy nó hay nó đẹp chứ còn mình nói thì nó rốt ráo đó thì đời sống nó chỉ là sự vô nghĩa sự tẻ nhạt và cái cái mà nó động cơ thúc đẩy mình là do mình tưởng mình nghĩ ra thôi mình tưởng mình nghĩ ra và tu tứ niệm xứ là sao là cái cơ hội để mình quan sát mình như là mình quan sát người khác Đấy. có nhiều cái có nhiều chuyện lạ lắm các, các bị nhìn người khác các bị thấy rõ hơn chuyện người mình sáng mà chuyện mình mình quán quán là có chữ c quán là mù quán là đuôi ấy. Ừ. chuyện người mình sáng chuyện mình mình quán là vậy các bị quan sát đời sống của, của người khác các bị nó nản lắm đi làm để sống sống để đi làm đi làm để sống rồi sống để đi làm mà tới phiên mình đó thì mình thấy ok vui quá lâu lâu cuối tuần có bạn bè tới đi câu cá ăn nhậu camping rồi karaoke rồi đánh bài rồi tụi lâm hết à, thấy vui phải không con đi học rồi có bằng cấp tốt nghiệp ra trường có <coughs> <coughs> công việc làm <coughs> vợ vui chồng vui mình thấy nhà vui chứ mình đó là chuyện của mình chứ mình nhìn người khác cảm thấy nó kỳ lắm thế nó, nó, nó tẻ nhạt rồi lớn lên con gái thì lấy chồng trai thì có vợ rồi cũng biệt biệt mỗi đứa đi một phương rồi trong nhà chỉ còn lại hai chồng mà đó là một cái bi kịch bắt buộc nó là bi kịch tất yếu đương nhiên cố nhiên mặc nhiên hiển nhiên ừ. và cứ ráng gượng rồi có nhiều người họ gượng đến tuổi già luôn vô minh ờ, ù lì tới già ráng là thấy tới tới rồi có tuổi già có cháu ngoại cháu cố là thấy tụi nó về quần tụi vui vẻ mình ráng mình tưởng đó là vui chứ ngồi ngẫm đây ngẫm nữa cơ nó ồn chịu không nổi tôi kể hoài cái câu chuyện cái ông ông làm chàng nó làm biến lắm ăn rồi cứ lên giọng ngậm nghe tâm coi báo rồi bố mẹ mới mắng rồi này kiểu này về già ờ, bây giờ mày không có làm lụng rồi làm gì có vợ con không nó có làm lụng có vợ con có gia đình chứ mày cứ cái đà này tới về già cái, cái tâm sẽ răng cũng có, cũng có người đưa nữa anh nghe anh quản hồn anh ráng đi làm rồi có vợ nó đẻ đang bày con rồi từ từ anh có cái cháu ngoại cháu cố tới lúc mình 90 tuổi rồi anh vô anh nằm ở trong phòng mà anh nghe con nít nó hét ở ngoài con cháu bốn thế hệ đó nằm ở ngoài nó hét rồi nó hát karaoke rồi nó nhậu nhẹt nó gây lộn rồi dí bếp bầm bầm sắc sắc mà ở nhà hai mươi mấy mạng bốn thế hệ Đúng. mà ông 90 tuổi cũng nằm trong phòng nó mới nhớ lại lời xưa ông nói, trời ơi, chỉ vì cái tâm sẽ răng <laughs> chỉ vì cái tâm sẽ răng má nói ngày xưa mà bây giờ cuộc đời của con nó tan nát như thế này nó chỉ đến một lúc nào đó mình thèm lắm mình thèm là đi đứng mà tay chân không đau tối ngủ không đáy dầm và ban ngày nó khi nào muốn nghe tiếng động thì nghe muốn im thì nó im chỉ thèm có nhiêu bởi tôi nhớ hai bạn sinh viên nó, lâu ngày không gặp nhau lúc ra trường hết gặp rồi. bữa đó gặp lại nhau thằng có vợ thằng chưa có vợ thì mình thằng tèo nó hỏi một tiếng nó ủa bây giờ mình cũng còn mình đó. nó à, còn mình cái mày nghĩ sao tao mày bằng tuổi nhau bây giờ thì tao hai đứa mày giờ cũng ngọn mình nó tao thấy mấy ông cụ luôn ngán quá thấy mấy ông cụ tuổi già con cái lùm đùm ngán mà tôi thấy mình có vợ con ngán đàn bà shopping rồi nói nhiều tám buôn dưa lê rồi tôi chịu tôi sợ lắm tao tao muốn kiếm con vợ đẹp mà cái là mình muốn nó cười nó cười muốn nó là nó muốn nín cười thì nó nín cũng nó nói thì nó nói cũng nó im thì nó im mà cái thứ đàn bà nó kiếm sao ra thằng kia nó suy nghĩ rồi nó nói được có mày mua cái tivi mày mua cái tivi là có thôi mày chỉ có nói mày mua tivi <laughs> chỉ có mua tivi thôi à, sẽ có một ngày trong đời nó mà mình thèm lắm quý vị mình thèm lắm mình thèm mình yên thèm không có thấy ai nó chỉ biết không tuổi mình tôi đâu có vợ con thì có trên núi nè mà trời ơi tôi nói chắc có mấy mạng nó vô mình nó nghe nó giận tôi lúc mà tôi cũng nói luôn đó. họ lên họ thăm mình cũng cảm kích lắm họ nấu cho bữa ăn tôi giả định đi vui ba mà bực phiền lên tới bảy rồi dễ sợ vui vui thấy vui vậy đó đừng có ba mà cái muốn họ về mà, mà cái vị biết cái, cái chúng tôi ở dưới triền núi nó còn con dốc lên có mấy bậc thang mà các vị biết không tôi thề trước dông lên của mẹ tôi tôi chưa bao giờ mà tôi nhìn ra cái con cái con dốc đó mà trông đợi khách tới mà bằng cái niềm vui như là tôi nhìn ở con dốc đó khi mà khách về cũng con dốc đó có bữa tôi nghĩ về giật mình là con dốc nó chuyên môn là tôi nhìn khi khách đi không à tôi, tôi, tôi sợ họ quay trở lại mà bỏ quên đồ mà cứ quên hoài ừ, quên ngồi thì quên cái áo ngồi quên cái dây sạc phone ngồi quên cái nón cái quên này kia đó mà tôi nói họ đi rồi tôi mừng muốn chết luôn vậy đó thiệt không có người khách nào mà đi mà tôi không mừng bởi tôi nhớ tay nó có câu thế này nó nói thương gì thương mà ở ba ngày nó sình cái đó đúng cái đó đúng thương gì thương nhưng mà ở ra ba ngày là nó sình nó, nó nản lắm ví dụ tôi qua bên úc tôi về brisbane ờ, cha cha nhân rồi nó mừng đó nhưng mà tôi nói trước ba bữa thì nó sình cứ đi ra vô hỏi chứ xài chung cầu là nó gốm chết gốm lắm ừ, xài chung cái toilet nó gốm ừ. mình nó phải là ừ, gia thế sang trọng thượng lưu quý tộc no no no no no, nhưng mà nó ngộ ở mình nó quen rồi xài chung cái toilet xài chung cái sinh cái lavabo nó, nó sợ lắm rồi ly tách muỗng đĩa ờ, nó không thoải mái rồi chưa kể bây giờ có cái vụ mà mà, mà cái gì đó sơ gan sơ gan rồi covid thì từ lúc rồi chưa kể vụ bệnh đó chỉ kể cái khoản mà xài chung là mình thấy ớn rồi rồi, rồi, rồi họ họ đi vô đó xong rồi họ mới đi ra cái mình đi vô mình cũng ngát cái mùi đó, mùi người nó cũng phản phất trong không mà rồi mình cũng vậy mình mình mình mới mới đi ra chắc họ đi vô cũng họ cũng góp người mà mình không biết nó vô làm gì nhưng mà để cái nó vô nó vô xong đi ra là mình, mình nhảy vô sao là mình, mình thừa kế di sản cái bầu không khí này. cho nên đó là nó nản dữ lắm mà có thấy cái đó mới thấy sẽ có một ngày là thế giới này nó toàn là mấy cái đồ nãy giờ tôi nói không nó toàn là cái đó không à. À, mà do mình sống trong ảo giác sống thơ ngay chắc vậy rồi cho nên mình không có nghĩ được rằng nó là Phật nói đúng Phật nói làm gì làm buông hết đi con buông hết ta biết cả khu rừng mà điều ta dạy cho con chỉ là dạy con đường ra rừng thôi mà mình cũng vậy mình có sở hữu bao nhiêu mình có thích có ghét bao nhiêu mình có học hành bao nhiêu mình đã có được bao nhiêu thứ thì cái chung cục vẫn là cái buông bởi vì thế giới này có hai cái niềm vui niềm vui có và niềm vui không đau khổ cũng vậy đau khổ có bao nhiêu thứ đau khổ nó chỉ gom là chỉ có hai thôi tức là đau khổ vì có cái gì đó và đau khổ là vì không có cái gì đó và hạnh phúc nó cũng có hai thứ hạnh phúc là vì có cái gì đó và hạnh phúc là vì không có cái gì đó và khi không biết Phật pháp ấy, thì mình chỉ biết là hạnh phúc là vì có cái gì đó có này có kia nhưng mà mình khi học Phật pháp là mình biết nó có loại hạnh phúc thứ hai nữa là hạnh phúc vì không có cái gì đó và tất cả những cái gì mình có tôi thề đọc là nó đều có hệ lụy hệ lụy gắn liền đó là tình yêu là tài sản là danh dự là mặt mũi là sĩ diện là quyền lực là sức khỏe là nhan sắc tất cả những thứ đó hệ có là nó phải có hệ lụy nó nó giống như đồng tiền nó có hai mặt cái gì của hai mặt mà cái ngắn nhất là mình phải trả giá cho cái mặt còn lại cái đó là cái ngắn ngắn nhất này tôi không hề có ý làm cho bà con bữa nay nghe bà giảng này về được cái chán đời buông xuôi không phải cứ tiếp tục sống lạc quan tích cực năng động nhưng mà luôn luôn trong một nhận thức thường trực rằng ta đang cõng một cái cục nợ mấy chục ký mà đi giữa đời có một điều ta cõng như thế nào mà để mình được an lạc người khác an lạc đời này an lạc đời sau an lạc và nếu có một cứu cánh giải thoát thì với kiểu sống này mình có thể giữ Phật giữ Phật này còn mình sống như thế nào đó mà bản thân không được an lạc người chung quanh không được an lạc và giả dụ như có kiếp sau tiếp tục không an lạc và nếu như có một cứu cánh cao nhất để nghĩ về để hướng tới thì mình cũng không đủ tiêu chuẩn không đủ điều kiện để vươn tới để với tới thì tệ quá tệ quá cho nên chung cục lại thì Phật dạy sống là chọn chọn lựa đời sống là chọn lựa ta có cả một rừng mà ta bỏ hết ta chỉ dạy cho các con có một nắm tay thì các con cũng phải ghi nhớ như vậy trong cái nắm tay mà ta để lại đó thì có cái gì mà nó hợp với mình nhất theo đuổi nó theo đuổi đó là trong cái nắm tay cái lời của ngài để lại đó nha còn mà cái những gì mà mình có đó, có thể giả định như nó là một cả một khu rừng đi nhan sắc sức khỏe tình yêu tiếng tâm quyền lực ờ, quan hệ xã hội gia đình nó là khu rừng thì mình cũng chỉ nên ưu tiên những cái gì mà nó thật sự là cần thiết nên phân biệt cái thích và cái cần tôi nói hoài cái này nên phân biệt hai cái đó phân biệt cái mình thích và cái mình cần đa phần là cái mình thích nó nhiều hơn cái mình cần và từ đó cái làm cho mình khổ cũng đa phần là cái mình thích chứ không phải cái mình cần mà tu hành là phân biệt cái mình thích với cái mình cần đó là đã đi được hết hai phần ba con đường rồi ok mừng quá nghĩ rồi chúc các vị một ngày vui đừng ham nghe nhiều nghe đủ nghe cần cần và đủ thôi chứ còn nhiều nó thừa chúc các vị một ngày vui và hẹn gặp sau dạ dạ chúng con chi ân sư dạ hẹn dạ, rồi sao con chào dạ. sư chúng con kính tri dạ, ân sư dạ um, thật sự ra cái à, cái lớp uh,